game today. Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Như anh em cũng đã biết, ở trong video trước chúng ta đã cùng nhau review uh, cái bộ Saman Sau khi update, chúng ta có thêm được cái con tướng mới là cái con uh, gấu, gấu đá nhá Thì chúng ta đã có một cái gọi là review cùng nhau cái con gấu đá cũng như là cái bộ uh, Saman và tất cả chúng ta đều phải công nhận là cái bộ Saman nó đã mạnh lên rất nhiều. Ở đây nó là bốn Saman nha anh em nhá. bốn Saman đã coi như là mạnh lên rất là nhiều sau cái bản update tiếp theo. Đấy. <clears throat> Bây giờ ở cái thời điểm hiện tại thì cái bộ bốn Saman nó chưa mạnh bởi vì chưa có cái con gấu đá. Nhưng mà chỉ ngày mai thôi nhá. Ngày mai là update rồi ngày mai update thì cái con gấu đá nó xuất hiện ấy thì cái bộ 4 Sama nó được tăng cường một con 3 tiền và cái khả năng triệu hồi ra được 5 tiền 3 sao nó dễ dàng hơn bao giờ hết nha anh em nhá, cực kỳ dễ dàng. Mà cứ 5 tiền 3 sao mà ra đát mà ra bom 3 thôi. Rớt 3 thôi thì coi như là trò chơi kết thúc rồi nhá. Còn các anh em vẫn chưa xem clip đấy Và các anh em muốn biết được cái bộ sức mạnh của cái bộ 4 Saman Trong cái phiên bản update vào ngày mai anh em có thể kéo xuống phía dưới Tôi sẽ để cái link ở phía dưới phần comment anh em nhé à, ờ, Còn hôm nay à, Tôi vẫn sẽ review cái con tướng mới Bởi vì làm sao? Bởi vì cái cái trong cái clip trước ấy Cái video trước ấy Chúng ta chủ yếu là xoay quanh Đi sâu vào cái bộ 4 Saman Và chúng ta bỏ qua mất là cái con tướng mới Cái sức mạnh của con tướng mới Con gấu đá nó như thế nào khi mà chúng ta kết hợp 4 Saman thì cái con gấu đá nó sẽ bị biến thành cái con khác Và chúng ta không thể biết được thực sự cái sức mạnh của cái con con gấu đá Nó khỏe đến cỡ như thế nào Đấy thì hôm nay tôi sẽ xây dựng một cái đội hình Mà tôi cũng đã nghiên cứu ở trong cái 18 mới Tôi sẽ xây dựng một cái đội hình xoay quanh con gấu đá anh em nhé Đây là một cái đội hình mà tôi đề xuất cho anh em anh em đánh giá cái đội hình này nó mạnh như nào thì anh em có thể để lại comment cho tôi ok rồi chúng ta bắt đầu thôi let's go hôm nay tôi sẽ xây dựng một cái đội hình mà con gấu đá nó là co nha anh em nhá con gấu đá saman đấy để xem đồ check đồ đồ như này thì hơi yếu một chút chưa có bơ linh ok ách lên được hai sao chúng ta sẽ phải xây dựng dần dần từ cái bộ uh, có thể là xây dựng từ cái bộ warrior cũng được nếu mà chúng ta có con ách hai sao sớm kết hợp với cả cái bộ warrior từ đầu lấy thêm cái phần tăng cơ ở phía trên hy vọng là sẽ ra là con gấu đá hoặc con gấu xin sớm đồ này nói chung là không ghét được gì chúng ta cứ lấy đồ sớm thôi để có thể đánh được chuỗi thắng Cái slot thôi tôi lấy luôn Cái búa Tôi định giữ lại bởi vì có thể là tôi um, ra được cái búa ở round sau thì tôi lại ghép cái BKB Còn nếu mà ra cái um, cái cái nhẫn lé thì tôi có thể ghép cái uh, cấm đánh Và tôi lấy cái búa sớm như này thì tôi uh, sẽ phải đợi cái uh, cái ngọc Cái viên ngọc Cái viên ngọc máu Yếu quá nhở, bây giờ chưa có một cái synergy nào nó ngon ở đây cả Ở đây có hai con zipper này nhưng mà tôi không mua nha anh em nhá, không xây dựng bằng cái bộ goblin. Tôi sẽ xây dựng bằng có thể là là là là xây dựng theo cái lối là đi bit, đi bit. Bit thì có con sói này, con hút ca à còn Tutka, Tutka thì kết hợp với cả uh, bộ uh, bộ warrior 6 con warrior từ đầu cũng khỏe. Đấy. 6 con warrior có thêm beat, có thêm warrior tăng cơ phía trên Thêm một con Kipland thì ngon Ui Cái gì đây Da gấu này Thế thì chúng ta xây dựng bộ beat thôi Ok Vừa có gấu vừa có sói Thực ra tôi muốn mua con sói tôi trò cái rau này luôn quá nhở Bán con gì đi đây Rồi ok Mua con sói vào luôn đi Cho con sói vào nó có thêm bộ Wario anh em ạ Wario khá là khỏe giai đầu Có đam rồi Ở đây có bộ beat rồi Có beat Có bù đam Có gọi đệ ở đây Rất khỏe Của Nam đấy điều là bây giờ vẫn chưa thấy có có, có con gấu nào xuất hiện nhở chưa thấy con Fanda nào Chúng ta cần phải có những cái con Fanda sớm anh em ạ Bình thường chơi mấy cái bộ Fanda là cần những cái con Fanda xuất hiện Khoảng trước round 10 là phải có hai con Mốc của trước round 10 có hai con Nếu mà không có hai con gấu ở trước round 10 ấy Thì tốt nhất là bán đi hết thôi Không chơi được bộ gấu đâu Vớ vẩn làm uh, clip này nó lại không ra được con gấu thì lại toang Thì lại phải coi như là chơi lại một trận nữa Ừ. Rồi chúng ta giữ tiền ở round này thôi Round sau uh, Ăn được thì là có thêm một tiền Ok Chắc là ăn được thôi cái đội hình này mạnh Có tăng cơ rồi, có đam rồi Có thêm cả gọi đệ nữa, rất là mạnh Nói chung là ra được những cái con bốn tiền ấy Ở trước round 10 thì Mà nó lại là cái con bốn tiền co thì nó khá là mạnh Giờ chúng ta cứ có bít thì chúng ta bốc vào thôi đã xuất hiện cái con gấu này rồi Gấu co bốn tiền ra thì ngại gì đâu Tội gì mà không đi bit Kết hợp bit Tutka Ở đây ra cả Grimchok Grimchok à Tôi đang nghi cái việc kết hợp ra cả uh, ờ, Grimchok, Grand Herat và một con Tutka ở round này. Vậy là chúng ta có thể kết hợp ở đây là chúng ta có tới 4 con bit rồi. Khi mà chúng ta kết hợp thêm cái bộ wizard anh em ạ Đấy mà ở level 7 nhá Ở level 7 này À sorry anh em Đúng rồi ở level 7 Là tức là ở round 11 đấy chúng ta có thể up lên level 7 Mà ở level 7 ấy Là chúng ta có 7 con 7 con thì gồm có 5 con bit cũng được 5 con bit và hai con wizard Là chúng ta sẽ có thể kết hợp được bộ 6 bit Và nó sẽ rất mạnh ở level 7 Lý thuyết thì là thế nhưng mà nếu mà mua thì chúng ta sẽ bị thật tiền chúng ta sẽ bị thọt tiền thôi được rồi cứ bình tĩnh thôi từ từ dù sao nếu mà chúng ta vứt hết cái bộ hàng trên bộ Wari thì chúng ta cũng khá yếu chưa lên được hai sao anh em ạ thôi đánh cứ từ từ thôi cứ bình tĩnh nhá thiếu gì thiếu bọ cạp thiếu sâu đúng không thiếu bọ cạp thiếu sâu và thiếu ilicon round này chắc thắng thôi thằng nó xếp cái con uh, con con fallen witcher nó bị kẹt ở phía trong đéo đấm được có khi bán nó thỏ thôi anh em ạ tròn tiền 20 tiền chúng ta kiếm lại những cái con hunter sau tí nữa ra hunter kiếm lại sau nhiều con mà chúng ta có cả kết hợp cả nếu mà skull hunter thì có thêm bộ uh, ờ, kép len vào nữa tăng thêm 100 máu Skull Hunter này Rồi uh, súng Ui rồi nhiều lắm Nói chung là Hunter thoải mái Chúng ta chỉ cần kết hợp ba ba con Hunter thôi Đây rồi Ok nhưng mà chưa thấy Fanda đâu Fanda ơi mày ra đi Tôi cần con Fanda 4 bit round này ra được một cái um, ờ, chém lan Chém lan, thực ra cũng không cần chém lan Bởi vì chém lan thì chơi co nó là cái con assassin thôi Gấu assassin thôi Round này ra cần cái bờ linh anh em ạ Ôi thôi xong rồi Xung kích được, lấy luôn Đồ hơi khèo nha anh em nhá Bờ linh ngon hơn <clears throat> Xung kích Rồi ok À Gấu mết à Con này cũng chẳng cần Thôi được rồi Chơi tạm anh em ạ Kích hoạt hai gấu đã Kích hoạt hai gấu chúng ta triệu hồi được nhiều các cái con gấu hơn Khả năng triệu hồi nó sẽ cao hơn Lên 7 luôn Sâu cho vào chơi 4 bit Ui may quá kịp Anh em ạ kịp cho đồ rồi tạm thời thì cái con gấu mết nó sẽ làm co Ui tôi chết rồi Bị hết toàn bộ này Không sao không sao vẫn ăn được Vẫn ăn được vẫn ăn được Khả năng vẫn ăn được Con gấu nó vẫn chưa gọi điện gấu ra anh em ạ Được được được Ui tôi chết rồi Có bị mất chuỗi không nhờ Ê Ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được Được rồi, ok, ok, ok Mày thế nhở Tí chết anh em ạ <clears throat> Lại ra gấu mết này Mà tôi thì tôi không cần cái con gấu mết này Thằng top 2 ba con hai sao Ơ oh. Ui, đủ đủ đủ đủ đủ đủ 6 bit rồi này. Thôi chết rồi không kịp rồi. Đủ 6 bit rồi. Không để ý ra bộ cạp là đủ 6 bit rồi này. Không có slot mua sâu à? Thôi rồi, kệ đi. Rao sau rao chắc vẫn thắng thôi, rồi vẫn thắng thôi anh em ạ. Round sau cho 6 bit vào được Ô nhưng thế là phải đi lên level 8 cơ à Level 8 mới đủ ừ. Level 8 mới đủ này Rồi chúng ta lên 8 luôn Ok ở đây có 6 bit Với cả hai gấu nhưng mà toàn một tiền một sao anh em ạ toàn một sao gặp goblin vẫn ăn được vẫn ăn được vẫn ăn được tôi nghĩ là vẫn ăn được đó goblin này yếu nó cũng toàn một sao thôi thằng này nó cũng chưa có đủ bộ goblin ra con Velom nhưng vẫn chưa đủ bộ Goblin sắp chết rồi anh em ạ Đây rồi Ây da Nhưng mà phải lên 9 mới cho được ba con à à. Lên 9 mới cho được ba con gấu vào Hay thôi tạm thời bỏ bít ra Tạm thời bỏ bít ra nhở 4 bít thôi 4 bit ba gấu trước có tham không nhở Như thế thì tham quá như thế tham quá thôi Tuấn ơi Tham vừa thôi Chết thật <clears throat> Tham thì thâm này Vớ vẩn cho vào lại thua lao này chết Ăn được không Ăn được ăn được ăn được Thậm chí đã còn đẩy khá nhiều màu Đối thủ quả này mất khá nhiều máu Nhiều anh em sẽ hỏi là tại sao mà tôi lại mua những cái con Exit tôi để ở hàng chờ này à, Nó có lý do đấy anh em ạ à. Anh em đợi nhá Anh em đợi chút Có lý do đấy anh em <clears throat> Tí nữa tôi sẽ chuyển bài Anh em yên tâm Đấy là lý do mà tại sao tôi lại không mua cái con uh, sâu lên hai sao anh em ạ à vừa lấy có một con sâu nhưng mà tôi không có lóc lại hay tôi không có bán cái exit con exit đi mà tôi mua con sâu bởi vì lên khoảng round 21 25 thôi là tôi sẽ chuyển đội hình nha anh em nhá. Cái bộ beat nó chỉ giai đoạn đầu này thôi. Giai đoạn đầu rồi coi như là tôi lấy được cái chuỗi ờ, thắng. Do là nó ra là cái con gấu sớm anh em ạ. Nên là chúng ta đi beat tiện thể nhá, tiện thể là đi ờ, bộ 6 bit. Chứ còn tí nữa ấy, cái đội hình mà tôi xây dựng ấy nó không phải là cái đội hình 6 bit nhá. Rồi, anh em có thể thấy là ở đây là tôi xác định luôn là tôi chơi co của tôi nó chính là cái con uh, con con con gấu đá thì uh, như anh em cũng đã biết ấy là tất cả những cái con gấu trừ cái con gấu hai tiền ra thì tất cả đều không thể mua được ở cái cửa hàng mà chúng ta phải triệu hồi tìm được nhiều cách để triệu hồi có bờ linh không không có bờ linh tôi vẫn rất là cần cái bờ linh anh em ạ sói lên được hai Ngoài cái bộ 4 Saman đấy anh em ạ Cái bộ gấu nó cũng dễ chơi hơn đấy Chúng ta có thể chơi cái bộ gấu rất là dễ chơi Bởi vì bây giờ chúng ta có thêm một con gấu nữa Fanda là có bây giờ có bốn con Đấy Mà Saman thì có tới 5 con 5 con Saman và 4 con gấu Chúng ta có thể chơi gấu Saman thì là ok rồi nhá Nhưng mà chúng ta có thể chơi một cái đội hình khác Bởi vì um, nếu mà tôi chơi 4 Saman mà kết hợp với gấu ấy Thì tôi sẽ không coi như là phô diễn được sức mạnh và tài năng của cái con gấu đá này bởi con gấu đá nó sẽ biến thành con gấu khác anh em ạ Đấy, chính vì thế nên là tôi sẽ không kết hợp bốn saman ở trong cái game này nhá bốn saman anh em có thể xem ở cái game trước nhá còn game này ấy, thì tôi sẽ dồn toàn bộ đồ cho con con cái con gấu đá và con gấu đá nó sẽ làm co đấy thì như anh em đã biết ấy là tất cả những cái con gấu ba tiền ấy đều sinh ra nhờ việc triệu hồi đều rồi gấu xin tất cả những con gấu ba tiền đều sinh ra từ cái việc triệu hồi đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai là tất cả những cái con gấu triệu hồi ra ấy nó đều là những cái con co đam ví dụ như là con gấu mết thì ở trong bộ mết bộ 6 mét thì nó là con co đam ở trong bộ 6 mét hoặc là con gấu uh, xin thì nó là co đam ở trong cái bộ bit hoặc là cái bộ assassin cái bộ 6 assassin hoặc 9 assassin nó là cái con gấu xin là co Thậm chí là con gấu xin này nó cũng là co ở trong cái bộ uh, Warlock Bộ 6 Warlock Vậy cái con gấu đá thì nó ở co, nó là co ở trong cái bộ nào, ở trong cái lab nào Thì hôm nay tôi sẽ review cho anh em nhá Và như anh em đã thấy ở đây, ở phía dưới này hàng chờ tôi đã coi như là mua những cái con Egosit Để tôi xây dựng cái bộ 6 Egosit vào tương lai tôi sẽ chuyển dần sang 6 Egosit và tôi sẽ xây dựng cái bộ 6 exit và ba gấu Dồn đồ cho con gấu đá Và anh em sẽ biết được cái sức mạnh thật sự của con gấu đá này Trong cái bộ 6 exit Nó mạnh như thế nào Nhá anh em nhá Tôi đã chơi rồi Còn đây là tôi biểu diễn lại cho anh em xem thôi Tôi đã chơi và tôi đã nghiên cứu Và nó rất khỏe Đấy tôi đã phải thử cái con gấu đá ở rất nhiều những cái đội hình khác nhau Và tôi phải khẳng định với anh em luôn Tí lúa anh em sẽ thấy nhá Từ từ anh em cứ bình tĩnh Một lát nữa thôi anh em sẽ thấy cái sức mạnh thật sự của con gấu đá ở trong cái bộ 6 Exorcist Nó có mạnh bằng cái quả bom không? Khi mà cái quả bom ấy nó là 5 tiền và bom 2 sao Cái quả bom 2 sao so với cái con gấu đá 3 tiền 2 sao Thì cái con nào mạnh hơn thì tí nữa anh em sẽ có thể cảm nhận Anh em có thể cảm nhận và đưa ra cái lời nhận xét anh em nhá Rồi chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng tiếp cái đội hình Chúng ta sẽ chuyển từ từ thôi Bây giờ chúng ta như nào nhỏ chúng ta sẽ phải đợi chúng ta sẽ phải đợi những cái con gấu nó lên được hai sao cái điều đấy là điều trước tiên đã gấu lên được hai sao trước sau đó những cái con exit đến lượt những cái con exit lên được hai sao thì chúng ta sẽ bán hết những cái con thuộc tục bit đi chúng ta sẽ bán những cái con thuộc thuộc thuộc tục bit đi rồi ok tôi sẽ chuyển cái đội hình nó khoảng round thứ 20 đến 25 chúng ta sẽ chuyển dần nha anh em nhá bây giờ là tích tiền thôi tích tiền và lên dần đây rồi <clears throat> thôi bán gấu mết đi chúng ta không cần gomez chỉ cần một quả trứng nữa thôi hoặc là rao sau tự triệu hồi ra chúng ta có ba con gấu rồi cái việc triệu hồi nó đơn giản thôi nó không có gì phức tạp cả Đấy, xây dựng là 6 hunter với cả ép à nó rất đơn giản tỷ lệ triệu hồi của ba con gấu này thì anh em không ra được ba con gấu thì thôi chứ nếu mà đã ra được có ba con gấu rồi thì chắc chắn là bọn này nó sẽ lên được hai sao thôi còn ba sao thì chắc là tương lai có thể là ba sao thì hơi khó nhưng mà hai sao thì chắc chắn là chúng ta có thể ra được Đấy, vì chúng ta có nhiều máu mà cái uh, ờ, skill của con gấu đá nó cũng giống hệt cái con gấu mết và nó cũng giống hệt cái con gấu xin đấy là cứ giết được người thì nó sẽ reset lại cái cooldown cái cooldown và cái cooldown của nó uh, giết được người thì reset lại nó sẽ tung trưởng liên tục khi mà nó giết được người anh em chỉ cần dồn đồ để cho cái cái trưởng đầu tiên ấy của con gấu đá đây rồi hay quá thời tối cản không kịp rồi anh em ơi ôi rồi lên được hai sao dồn đồ cho nó thôi anh em ạ à. ở trong cái bộ bit thì cái con này nó sẽ không phát huy được hết sức mạnh của nó đâu anh em tí nữa chúng ta chuyển sang cái bộ egosit Nhưng mà bộ bit thì bây giờ nó vẫn mạnh anh em ạ Vì thế là tôi vẫn giữ cái bộ bit ở đây Anh em thấy là còn cái viên đá ấy, nó lăn qua ấy, nó còn có kèm theo một cái hiệu ứng Đấy là cái hiệu ứng stun trong vòng 2 giây cơ anh em ạ Tức là nếu mà so sánh về cái hiệu ứng ấy Thì nó còn mạnh hơn cả con bom cơ Khi mà con bom nó chỉ lổ nó chỉ gây đam thôi Nhưng cái con gục đá này nó còn kèm theo cái hiệu ứng stun đây rồi Egosit Và cái hiệu ứng stun này Nó là hai đường nha anh em nhá Nó là cái hai cái hàng hai hàng ở trong cái bàn cờ hai hàng luôn và mỗi hàng ở đây là 8 ô tức là 16 ô trong bàn cờ đấy anh em nếu mà tính ra ấy cái số ô mà phát huy hiệu ứng ấy ở cái AOE của con bom ấy nó là 5 ô 5 ô vuông nha anh em nhá 5 ô vuông tức là 5 x 5 là 25 ô thì cái con này nó là 16 ô nha anh em nhá so về cái ờ, AoE thì nó sẽ yếu hơn một chút ở level 2 nhưng mà level 3 ấy thì nó sẽ là ba hàng 8 ô anh em ạ, ba hàng 8 ô. 3 x 8 là 24 là tương đương với một con bom nhưng mà nó là bắn liên tục. Tí nữa anh em sẽ thấy là tôi đánh giá là ở cái mức 2 sao ấy nó còn mạnh hơn con bom cơ. Bởi vì cái trưởng của nó không khác gì ở trong cái bộ gót mà cái con bom ấy ở trong bộ gót thì nó vẫn còn phải có cái thời gian nó chờ nó vẫn còn phải có thời gian nó bị delay cái quả bom trong khi đấy cái con này thì cái quả cái cái cái skill của nó ấy, cái đá nó cái viên đá nó lăn liên tục luôn anh em ạ và nó lăn qua đâu ấy là ở đấy đứng im và đứng im thì tới hai giây và có khi là đứng im đến chết luôn nếu mà cái viên đá nó lăn liên tục anh em ạ rất là kinh khủng kinh khủng Round 25 nha anh em nhá Chuyển dần round 25 Ở đây chúng ta vẫn chưa có đủ bộ anh em ạ Vẫn thiếu Thiếu con rồng ba tiền này Và thiếu cái con uh, bọ hung Thiếu con bọ hùng. Anh em thấy không Đấy nó lăn qua Đứng im luôn hai giây kìa Đứng im luôn hai giây không bắn được trưởng luôn Không đánh đấm gì được luôn Cái viên đá nó sẽ lăn liên tục Nếu mà cái con gấu đá này nó giết được người Có khi nào mà tôi 100% máu đến chết không nhỉ? 100% máu đến khi kết thúc game luôn. Ok. Rồi, chuẩn bị roll mà đổi bài nha anh em nhá. Tạm thời cho bộ Warlock vào đã. Đây rồi. Hay quá. Thiếu một con thôi anh em ạ, thiếu con rồng. Chúng ta chỉ còn thiếu con rồng ba tiền thôi Con rồng ba tiền khó ra nhở Hình như là vẫn chưa ra một cái con rồng ba tiền nào từ đầu game đến giờ Trong trận này có cả cái thằng chơi uh, Saman kết hợp với đỏ với Glacier này Saman, 4 Saman là kết hợp với đỏ à Nhưng mà chưa đủ bộ Anh em thấy không, cái viên đá nó lăn liên tục Lượng đam thì bây giờ nó là anh em thấy là nó yếu ở trong cái bộ con này này nó ở trong cái bộ 6 bit ấy, anh em để ý nhá, nó là 3500 đam đúng không? Đấy, nó khá yếu. Nó chỉ có 3 gây được 3500 đam thôi và là đam phép. Gây ra sát thương là sát thương vật lý nhưng mà tính là uh, là là cái cái dòng vàng vàng kia nó là sorry anh em nó là kỹ năng, làm kỹ năng. Rồi. Ta roll tiếp thôi. Kiếm đủ bộ Aegis rồi tôi sẽ cho anh em xem cái sức mạnh thật sự của nó. Bây giờ con gấu ờ, hai tiền nó mới lên được hai sao Đến giai đoạn này chúng ta chuyển được rồi anh em ạ Chúng ta chuyển được rồi Bây giờ chúng ta mạnh rồi Thiếu một con Egosit nữa rồi Thiếu con rồng ba tiền anh em ạ Round 25 là chuyển là vừa Vẫn chưa ra là con rồng ba tiền nhỉ? Rồng ơi Cho tạm 4 Exit vào đây anh em ạ Được rồi Lên 10 lên level 10 Cái tỷ lệ nó ra nó dọc 3 tiền nó khó hơn anh em ạ Nó khó hơn Đồ có thể ghép BKB được BKB cấm đánh thì ngon rồi nha anh em nhá Cú lên nào Đây rồi Đủ bộ anh em ơi Đây anh em sẽ thấy cái sức mạnh thật sự của cái bộ này 6 Egosit Kết hợp với cả gấu đá Có thể kẹp thêm được một cái con uh, Con con con uh, ờ, Velom Bouncer hay sao không luôn cố anh em ơi Velom Ui rồi đây rồi Nhưng mà không kịp Thôi không sao Không cần Velom Anh em nhìn này đâu skill đâu một lướt lướt tiếp theo ui nhìn anh em nhìn thấy những cái viên đá chưa nó lướt cái kia 5.000 đam anh em thấy cái lượng đam nó đã tăng lên nhiều chưa nó đã gấp đôi vừa nãy rồi nhưng mà đấy là tôi chưa kẹp cái con con con Velomancer 2 sao vào thôi Anh em để tôi kẹp cái con này vào nữa Anh em đã thấy cái sức mạnh thật sự của cái con này Nó không khác gì là con bom đâu anh em ạ à. Bom 2 sao chứ không phải bom 1 sao nha anh em nhá còn con bom một sao ấy thì tôi không có tuổi để so với cả cái con gấu này Có bờ linh luôn này anh em ơi Có lên ghép bờ linh không nhở hay là giảm cooldown thì cũng kinh Giảm cooldown thì cũng khỏe đấy Thôi lấy bờ linh cho bắn trưởng nhanh em ạ Lấy cái uh, ờ, bờ linh cho nó tung trưởng sớm hơn Bây giờ ấy là chỉ cần tung trưởng thôi là có thằng chết Là có con nó sẽ chết luôn Và cái luật trưởng thứ hai nó sẽ bắn luôn anh em ạ anh em nhìn này Sờ tun đến chết thì thôi Anh em nhìn kia một đường Kia những cái viên đá nó lăn liên tục Anh em thấy không Đối thủ thậm chí còn không đấm nước phát nào luôn Mặc dù là chơi 6 Exorcist là để kiếm được cái bất tử đấy Nhưng mà chúng ta đâu có cần bất tử đâu Khi mà chúng ta thậm chí còn không mất máu Anh em thấy không? Mạnh chưa? Ồ Đây tôi nghĩ nó là meta đây rồi Meta mới đây rồi anh em ạ à. Ai có thể cản được anh em cũng có thể thấy là gấu mới chỉ có hai sao rồi đấy Mà anh em thấy là nó còn tín hơn cả con bom cơ Con bom 5 tiền thì lổ được một lần thôi Kết hợp với 6 exosit lổ được một lần thôi Nhưng mà đây anh em cũng, cũng có thể thấy là con gấu ấy nó đẩy liên tục, đẩy đá liên tục anh em ạ à. Thực sự rất là mạnh Vừa đẩy đá vừa khỏe nhá Gây ra đam thì không khác gì con bom Đam diện rộng Đấy mà lại còn có hiệu ứng stun Anh em xem này anh em thấy chưa? Nó đẩy đá liên tục của bọn kia nó không nhấc tay được lên luôn. Berserker không nhấc tay được lên luôn, chết rồi anh em ơi. Berserker ra đi rất nhanh. 10.000 đam đã được gây ra, mạnh quá. Anh em thấy như nào? Anh em hãy để cho tôi cái uh, nhận xét của anh em nhá. Cái cảm nhận của anh em về cái bộ này ở dưới comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.